Địa ốc Vasta xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 9 Đất Villa Mai Anh Đào, phường 8 Diện tích 201m2 Sổ riêng xây dựng Đường ô tô 6m Hướng Tây Nam Nằm trong khu Villa Mai Anh Đào Gần thung lũng tình yêu Gần đồi mộng mơ Cách chợ Đà Lạt 5,5km Khu vực đông dân An ninh tốt Giá 8,7 tỷ Đất Xuân Thọ Đà Lạt Diện tích 2.000m2 Sổ riêng nông nghiệp hiện trạng có hai sổ Đường ô tô hướng Tây Nam Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 16 km Cách đường quốc lộ 20 250m Nằm gần các điểm du lịch Giá 4,5 tỷ Nhà hẻm Lê Hồng Phong, phường 4 Diện tích 72m2 Có xác nhận nhà ở của phường Mua bán vi bằng Đường xe máy 2m hướng đông kết cấu một trệt một lầu hai phòng ngủ bếp một nhà vệ sinh phòng khách có thể chia để làm thành 3 phòng ngủ cách trung tâm Đà Lạt khoảng 1 km cách đường ô tô 100 m khu vực dân cư đông an ninh tốt giá 2,1 tỷ đất Phước Thành phường 7 diện tích 74 m vuông ngang 6 m sổ nông nghiệp phân quyền chín nhà, mua bán sang tên, đường ô tô 3m, đường chính 40m, hướng Nam, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 6km, gần trục chính, khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích, giá 1,15 tỷ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt hotline 0937 055 333. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.